Pada choi Jesu to buechen fariseo kurua maskaina judio masane bueina ke toi duhia. Tina hipi tina Galilea ya paihia maskani maskaina. Judea ya paihia maskani maskaina. Jerusalem maskaina hia. Tia hichin yeno Jesu kwa masken tua mene doati nare noina wachen joa. Maina kamua pake bualirore to kwani sarumene uya biya Ahia tirore Jesús kai kundua wuupu yosa duama tina tirore. A sa duapa ta masa pajihichin tina tirore yosa masiara. Ahia tirore wuupu ipu yomaha. Yomaha su manoka muhipamare nave tikpai paku bualirore tokwani kasarmeneta duuborwa Jesús kai hina w a s t o i Jesús alirore to doatiare yirichi yuaroka. ni tiotua tina. Ti ani tiotuchin masino Jesús paku buarirore once ni yaua. Koyeiro. Mañare yoare buiritiare ye kwatu suha. Nia Jesús tirore. Toani chin tioa fariseo kurua maskaina judío masane bueina kan tibasi once ni tiotuma. Ariro ani tus cueros tijaro. Tiro masino mani yoaro sehiro. ñane toyoari bu'iritiare ko'ãmasienana ko'ãmakyryta masãti ñane joari bu'iritiare ko'ãmasina ni thy'otuma'tina Jesús ti'ani thy'otuare masino ose'enia ndo'se joana'ani thy'otuhari mysa myña joari bu'iritiare y'i ko'ãtusyha y'i niche ma'ñóriro hira y'i renina mysanóna masiera panata ma'käryskä aga jeniche jenini postoka hia hichin doita masinaka. Yo masino koma kawaro kariro arilla pai tiñane yoari buiri tiare koa masija ye. Masa tiñane yoari buiri tiare koa tiro kitore kure koa maske yere. Ya koanine mesa masito se onse ta yoa ñoita mesa ñeti kitire. Nia Jesús. ane tu su paku bu ariro de onse nia. Mure ni ta ni ha. Wa kare kaga. Mu kwari ka saro de na wa kanga mu jawu pu. Nia tiro de. To ane chen tu orota hipitina tinyiro karoi wa kare ka to kwari ka saro de na to jawu pu tua wa. Awa aro tiro kwamakune nyopa yoro wa chia mene noano durkua. To ayo achinyia masase e hipitina kua wa. tina kia wa kwa makune nyopa yoa wa chiamene nuano durkua. Michane soro hiare nyuisa. Nia tina.